Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Thì dạo gần đây thì tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía anh em à, trong ngành Là thứ nhất là làm thế nào để chọn được những cái dòng máy phù hợp với lại khối lượng công việc của nhà mình Thứ hai là, là chọn được những cái dàn máy mà nó phù hợp với kinh tế và số vốn của anh em bỏ ra để đầu tư Thứ ba là làm sao để vận hành máy một cách trơn tru và hiệu quả nhất hôm qua khi mà nhận được đơn đặt hàng của anh Dũng ở Cầm Giang Hải Dương thì ngay hôm nay chúng tôi đã có mặt à, tại đây để lắp đặt bàn giao công nghệ à, của nhà máy sản xuất cửa nhôm cho anh. Hiện tại đây thì à, tôi xin mời tất cả các anh em là sẽ vào tham quan xưởng của anh Dũng và tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em là như thế nào để có thể là căn chỉnh máy làm sao cho nó hiệu quả và sử dụng nó lâu dài bền bỉ nhất ngày hôm nay thì ờ, theo đơn đặt hàng của anh Dũng thì chúng tôi sẽ lắp đặt và bàn giao công nghệ ờ, cho anh Dũng một dàn máy tổng thể về làm nhôm hệ gồm những cái máy thứ nhất là máy cắt nhôm hai đầu K20F thứ hai sẽ là máy phay đầu đốm hay dao nhanh thứ ba xe là máy ờ, ném khí 200 lít và thứ tư sẽ là máy ờ, đột dập đa năng 14 ờ, dao bên công ty chúng tôi vâng và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng phần để anh em có thể là lắp đặt một dàn máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa bước thứ nhất thì chúng ta sẽ đi dây điện là dây điện 3 pha bước thứ hai là xe là đi dây hơi bước thứ ba xe là căn chỉnh máy và bước thứ tư thì xe là uh, cắt ghép bàn giao và nghiệm thu sản phẩm nghĩa là lên một khung mẫu cho anh em đây là những ờ, dụng cụ ờ, chúng tôi cần để lắp đặt dàn máy thứ nhất sẽ là tô vít thứ hai sẽ là kìm bấm dây điện thứ ba là kìm cắt thứ tư là một con à, dao cầm giấy thứ năm là bộ à, lục giác thứ sáu sẽ là một bộ à, cờ lê thứ bảy và thứ tám thì nó sẽ là hai cái thước góc 45 độ và 90 độ ok vật tư để lắp máy thì chúng ta sẽ cần thứ nhất là dây điện ba pha bốn lõi uh, dây xe được bọc như này thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với những cái dòng uh, dây uh, nhỏ uh, thứ hai sẽ là dây hơi 8 thứ ba sẽ là bộ chạc ba để đấu vào máy nén khí và ngoài ra thì sẽ có cuộn băng dính điện và cuộn băng tan cái cần nhất thì ờ, đó sẽ là nhôm để anh em chúng tôi có thể là test máy và lên khung trực tiếp cho anh em bước 1 sẽ là đi dây điện và dây hơi thì chúng ta sẽ sử dụng là Atomat 3 pha để đảm bảo an toàn cho hệ ờ, thống điện của máy thứ hai là khi anh em ờ, đấu dây điện thì sẽ đấu thẳng vuông góc tránh tình trạng vắt chéo Bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn anh em đấu ờ, máy ờ, nén khí và cách để chia dây hơi ra từng máy khác. Đầu tiên thì anh em ờ, sẽ mở nắp trục ở đây ra và sẽ đấu ba pha nóng vào khởi đầu từ của máy nén khí. Lưu ý là đấu đúng chiều để khi mà anh em vận hành thì cái đường dây cu loa này nó sẽ xoay đúng theo chiều mũi tên được vẽ ở trên nắp bảo vệ nếu mà anh em đấu ngược pha thì uh, dây cun loa này nó sẽ quay ngược thì anh em phải nên đấu lại tránh tình trạng là cháy motor khi mà đấu ngược pha Uh, tiếp theo là anh em sẽ sử dụng uh, ờ, chạm ba để chia hơi ra trực tiếp từ máy khi mà anh em sử dụng nắp chặt ba thì chúng ta lưu ý là nên cuốn ờ, băng tan vào để tránh tình trạng là ờ, hơi sẽ bị ờ, xì ra ngoài nó sẽ tốn hơi rất là nhiều và máy sẽ nổ liên tục trong thì ờ, chúng ta sẽ tiến hành ờ, chia hơi ra từ máy thì chúng ta sẽ sử dụng ờ, đầu đực cho dây hơi 8 và dây hơi 8 để đi vào trực tiếp từ máy nhất auto sẽ là chế độ tự động anh cho nhôm lên ấn nút khởi động khác nó tự động kẹp còn đây là chế độ đơn là anh tự kẹp tự cắt sau một thanh là nó sẽ nhẹ đây là chế độ khởi động motor dừng motor và đây là cắt đây là hai nút này sẽ là điều chỉnh góc 90 hoặc là 135 cho mỗi đầu máy hãi hoặc đầu thẳng đây là dừng uh, ờ, dừng khẩn cấp và đây sẽ là bảng đếm bảng đếm khi mà anh cắt được bao nhiêu hãi đây là thành phẩm khi chúng ta sử dụng phiên bản máy cắt K20 Vết cắt cực kỳ ngọt, không có hiện tượng ba via gợn sóng À, chúng ta nên uh, sử dụng uh, dầu làm mát để đảm bảo tuổi thọ của lưỡi và về mặt cắt thì sẽ không bị ba viêm. À. Cốc đựng dầu sẽ được uh, thiết kế màng lọc để tránh bụi bẩn uh, khi mà phun uh, trực tiếp vào lưỡi. bản file đồ thay dấu nhanh thì sẽ giúp anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức trong việc căn chỉnh dao chúng ta chỉ cần việc đệm lòng đen với từng dao và điều chỉnh độ nông sâu của các chữ hãn nhôm phù hợp với hệ nhôm chúng ta làm phiên bản file đầu đố này chưa kết hợp cắt bụng em có thể dùng máy cắt cầm tay để cắt đây chúng tôi đang nghiệm thu thì để cho việc nhanh chóng hơn thì dùng kịp để bẻ Thích chưa? Ngon chưa? Cái này uh, siết uh, kè vào nữa là vừa đi mặt bên kia, đi mặt bên kia thì ngon chưa? sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em lắp con à, đột dập hơi 14 dao với đắp năm đầu tiên là ở bàn đạp vào nó sẽ có 3 dây, đánh số số 1 số 2 số 3 và ở trên à, đây cũng sẽ là đánh số số 1 số 2 số 3 cho anh em lắp đúng theo theo ký tự số này là được anh em à, đấn thẳng vào đây này. đây số 2 ở đây này. số 3 anh em cho vào đường dây số 3 đây là cái đầu ờ, cấp nuôi vào anh thì đầu vô bên này của cốc lọc uh, ký còn cái đầu kia thôi à, bây giờ tôi ờ, sẽ sử dụng máy bột dập đa năng 14 dao để cho anh em xem trực tiếp là chất lượng lưỡi dao dập như thế nào anh em có thể xem trực tiếp Ờ, dập nó sẽ rất là ngọt không bị uh, móp nhôm hỏng nhôm sau khi mà tôi được uh, giới thiệu ấy là cái, cái loại máy K20 này thì nó có nhiều cái cái, cái cải tiến gầm bạ tính năng nó cải tiến rất nhiều chúng tôi cảm nhận là tôi sẽ thích và tôi sẽ lấy cái này về là cái quan điểm tôi đầu tiên tôi cũng cảm thấy máy này là có là hàng tốt sau khi mà tôi được nhận máy về tại xưởng đấy thì cái tôi vẫn cảm nhận là nó vẫn chưa yên tâm chưa là thực sự là cái máy mình chưa làm chưa vận hành tôi cảm thấy rất là chưa tâm nhưng sau khi mà được ông vũ đến ờ, lắp đặt chỉnh cho tôi thì thực ra tôi lấy niềm tin tôi được đặt lên là thực sự máy này có thể cảm nhận là nó là chất lượng cao cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của chúng tôi Vinmart, một thương hiệu triệu niềm tin.